Em muốn cái bạn trai mình cao bao nhiêu? Dạ em muốn thì bạn trai là cao từ à, mét sáu tám bạn cho lên cho cái bộ căng à? Bên kia nói dụ đi giày á là chị thấy hơi căng căng rồi Giờ giờ mình cao nhiêu nè? <laughs> em thì em biết tầm chín rồi Tôi nhà trai tôi bị ờ, ờ, gọi là yếu, yếu chiều cao chút nhưng mà tất cả mọi thứ đều có hết á Bây giờ giữa cái ngoại hình đó với lại cái con người của ảnh thì em sẽ chọn cái gì? Dạ em sẽ chọn con người Dạ em sẽ chọn con người Một Hai Ba Hết thời gian Em gái không bấm Anh thấy em trai là bây giờ mình phải cố gắng nếu mình thuyết phục hơn nữa mình năng động hơn nữa mình chia sẻ nhiều hơn nữa chủ động hơn chút xíu nữa thì chắc chắn ta sẽ giành được trái tim mà mình đang đi tìm mình à, sẽ nói lớn lên để bên kia cảm nhận à, như thế nào nha rồi mời nhà trai dạ lời đầu tiên em xin chào anh quỳnh linh chào em. chị ngọc vân và bạn gái ở bên em tên là lê ngọc toàn em 29 tuổi hiện tại đang sinh sống và làm việc tại quảng nam qua anh mới Quảng Nam về nè Dạ em bữa trước em có biết anh về mà em bận của em được Trời ơi gặp anh về bận gì bận ra gặp anh chút uống ly cà phê chứ Dạ đợt sau anh vào thì em sẽ mời anh Liêu Rồi à, làm nghề gì vậy? Dạ em làm nhân viên văn phòng ở sở văn hóa thể thao và du lịch Quảng Nam À rồi Còn em em giới thiệu về mình đi Dạ, lời đầu tiên cho em chào cô Hồng Vân, chào anh Huyền Linh và chào bạn Nam bên kia và chào khán giả có mặt tại trường quay ngày hôm nay. Rồi, em xin gái. tự giới thiệu, em tên là Hồ Long Ẩn, Em 26 tuổi, hiện là giáo viên và đang công tác tại à, trường mẫu giáo Hoa Phường ở Tánh Linh, Bình Thuận. Ủa Bình Thuận với Quảng Nam có gần không Linh? Cũng không gần lắm. Vậy hả? Vậy à, nhưng mà không sao. Tình yêu người ta yêu gần nữa, quả địa cầu à, người ta còn yêu nhau được mà. Bên kia 26 đây 29 ha. Dạ vâng. Rồi bây giờ Nam có điểm mạnh điểm yếu nào giới thiệu cho bạn gái nghe đi. Nếu tiền điểm mạnh của em, em ừ. là một người vui vẻ, nhiệt huyết. Em là một người sống nội tâm, về, à. tin về gia đình nhiều hơn à, còn điểm yếu là sống về nội tâm nên đôi khi cái giao tiếp hoặc hoặc cái ra bên ngoài thì kém em à, ít nói ha dạ, ít thể hiện ra bên ngoài dạ. rồi mời nhà ờ. trai ờ. nhà gái Dạ em điểm mạnh của em á là biết uh, yêu thương và giúp đỡ bạn bè á. Ừ. Khi mà bạn bè gặp khó khăn thì em luôn giúp đỡ bạn. Đặc biệt là đối với em là một cô giáo mầm non á thì em rất là yêu trẻ cái việc nấu ăn uống thì em à, là một người phụ nữ trong gia đình dạ điểm yếu của em thì hơi bị à, một chút nóng tính một xíu với lại một phần là em hơi à, nhút nhát với đám đông ừ. dạ em nói chuyện khá là nhanh mầm non và là biết hát biết đọc thơ biết uh, múa biết uh, nhiều loại hình nghệ thuật đúng không dạ chút chút thôi chú ơi giờ làm chút cho cho nó sơm tụ thôi dạ một tiếng nữa đi rồi uh, con đọc thơ được không chú linh à được dạ. Để gặp uh, bạn bên kia bắt đầu đọc cảm thơ xúc đọc đúng không dạ, ừ. dạ và bạn bạn trai có bao nhiêu mối tình rồi chính thức thì hai mối tình một mối tình thời sinh viên còn mối tình gần đây nhất thì từ năm 25 tới 28 nhưng lý do tại sao mình à, chia tay khoảng cách cũng hơi xa với lại gia đình bạn nữ cũng cơ trọng tuổi tuổi tác còn mình thì sao mình có mấy mối tình rồi đối với em thì à, trải qua hai mối tình một mối tình đầu tiên của em thì đó là sự tìm hiểu thôi vài tháng thôi rồi mối tình thứ hai là mối tình à, khi mà em bước ra trường em đi làm á thì em có quen một người bạn hai em với bạn đó thì chưa có cái sự hòa hợp với nhau cho nên là à, tụi em à, đã kết thúc được năm rồi dạ vậy thì cái mẫu người ờ, đàn ông của em phải như thế nào thì à, nói chung mỗi người của em thì nó đơn giản lắm biết uh, cư xử lễ phép với người lớn ừ. và yêu thương chăm sóc đặc biệt là với với cái người bạn mà đồng hành với mình á để biết uh, quan tâm dạ trung thủy ngoại hình ha thì anh đó là cao nhìn cũng dễ nhìn một tí ăn nói thì lưu loát ừ. nãy giờ nói lưu loát không dạ cũng khá được khá được ta làm vào sở văn hóa thể thao du lịch đó được không em trai dạ được dạ. chiều cao thì uh, cũng lúc được lúc không nếu mà muốn cao tại vì muốn được thì mình cam ăn dài cao lên em muốn cái bạn trai mình cao bao nhiêu Dạ em muốn thì bạn trai là cao từ à, mét sáu tám à, bảy trở lên Cha có bộ căng à, bên kia nói dụ đi giày á là chị thấy hơi căng căng rồi Chào em Dạ em chào chị ừ, Dạ giờ mình cao nhiêu nè <laughs> Em thì em biết tầm chín rồi Tôi nhà trai tôi bị ờ, ờ, gọi là yếu, yếu chiều cao chút nhưng mà tất cả mọi thứ đều có hết á về tình cảm nè rồi à, nụ cười tươi gương mặt cũng ấn tượng ha này mà đẹp trai lắm đừng có giỡn nha đó nhưng Cao mà thêm gan là ngon lành luôn á <laughs> bây giờ giữa cái ngoại hình đó với lại cái con người của ảnh thì em sẽ chọn cái gì dạ yeah, em sẽ chọn con người đúng em rồi, sẽ chọn con người đúng không Yeah. Dạ. bên đây vỗ tay mừng quá kìa <laughs> ủa rồi còn em sao nói luôn nói đi cho à, cô dân có biết thế nào dạ thật ra thì em không đặt tiêu chuẩn về bạn gái của mình ừ. em chỉ có quan niệm là phải hợp nhau hay không thôi Tính tình thì có hiếu với gia đình, biết chăm sóc bản thân mình, không có giận hờn vô cớ. Đâu có ai khùng đâu giận hờn vô cớ. Ít nhất phải làm gì cho người ta mới giận chứ. <laughs> Thành ra người đàn ông mình phải tìm hiểu tại sao người khác giận mình. Mình phải làm cái gì đó, thậm chí mình vô tình mình làm gì mình mình không biết. Chứ không ai tự nhiên đi đùng đùng đùng lên khùng lên hết trơn á. Dạ, chào chú Huyền À, hết hồn chưa? Hả? Hết dạ. hồn chưa? Ê, có sợ yêu xa không dạ yêu xa nếu như mà có lòng tin thì mình sẽ vượt qua mình không thích đàn ông ở điểm nào người đàn ông á con không thích đó là hút thuốc ừ. có dạ. hút không dạ rượu bia thuốc em không hút con thì không thích ghen tính của con là con sống rất là thoải mái dạ con cũng vậy con cũng không ghen vậy thôi chứ phụ nữ mà không ghen là nó làm như ông thương tôi á nhớ nha giờ nó không ghen mày mốt về bắt ta ghen là không được đó trai đi với ai vậy dạ tại thì quảng nam mưa bão nên anh không đi được rồi có nghĩa là không ai đúng không dạ vâng còn mình sao nè mình đi với ai dạ thưa cô con đi với à, mẹ và các chị của con cô thưa với Nguyễn Linh với lại MC à, Hồng Văn đối với cô á, thì cô thấy ngoại hình này thì nói chung là theo tiêu chuẩn của bé thì nó hơi kém một chút nhưng mà về cái à, tính tình rồi cách ăn nói thì thấy cũng được, cũng được. thì cô cũng mong sao cho bé nó đồng hành với à, bạn trai bên này thì cô ok, okay. cảm ơn rồi cảm ơn cô cảm ơn cô miễn sao à, bạn gái ok là yeah. Dạ. gia đình ok là yeah. Dạ. cố gắng nha em trai nha yeah. Dạ. chuẩn bị mở rào có ơn quà tặng em Thật, dạ, rồi, dạ, dạ, cảm ơn. có một bó hoa nữa mà hồi nãy anh đi trên đường anh quên mất để trên xe nên anh tặng để em mua hoa rồi quên luôn <laughs> mở quà đó có cái gì vậy dạ con xin phép mở quà dạ là cái son trước là em rất thích nụ cười của bạn gái và giọng nói nữa nên thành ra em sẽ tặng cái son mong rằng bạn sẽ luôn nở được cười luôn vui vẻ trong cuộc sống dạ rồi em cảm ơn anh món quà này em cũng rất thích dạ Dạ đến với chương trình ngày hôm nay thì em cũng có món quà nhỏ à, muốn tặng cho anh ừ, tự tay em làm và trong tấm thiệp này em có viết một cái đoạn thơ dạ tí em sẽ đọc cho anh nghe nha dạ rồi cảm ơn em bây giờ à, mở mở, mở thơ mở rồi, thiệp đọc kìa. thơ đi à, đẹp quá tấm thiệp hả dạ. tự tay làm đó hình này sao giống dữ vậy trời <laughs> em sẽ đọc cho anh nghe nha đúng rồi dạ, anh cho em đưa, đưa, đưa, cái đưa, đưa. dạ dạ Rồi, em xin đọc đứng nó nghe luôn đứng nó nghe luôn anh nghe nha em không phải là người vĩ đại đâu anh chỉ bình thường mỏng manh như hoa gió lúc giạt dào lúc hờ hững xa lạ lúc nồng nàn lúc hờ hững buông lơi rồi gặp anh lần đầu em bỡ ngỡ nếu nên duyên chúng mình cùng hẹn hò trước khi em mua này em có nằm mơ có có có gì mà mua sao giống quá trời chắc này linh tính á cái dạ. giác quan thứ sáu mất bảo ha chắc là vậy đó Trời nó cưng hết sức nội nhìn này nhớ nó nhìn nó nhớ này Dạ à, Anh có một câu hỏi này à, Nếu sau này anh và em có thể tiến xa hơn đó, Thì một trong hai đứa sẽ phải chuyển công tác hoặc chuyển công tác chuyển về nơi ở, ở mới Thì em sẽ suy nghĩ thế nào về vấn đề này Dạ vậy cho em hỏi anh thử nha Công việc của anh hiện tại đang ở đâu Anh đang làm ở Quảng Nam Dạ em có thể xin một cái trường mầm non nào đó cho bạn gái dạy được không cũng được ạ em không quan trọng về vấn đề nơi ở hoặc việc làm ừ. miễn là bạn gái ổn định trước rồi mình ổn định sau thì em có thể chấp nhận em về ờ, bình thuận được không dạ cũng được mà thời gian đầu thì em phải ở nhà tại nhà em thì còn có cô và một bà nội nữa ừ. nên cũng hơi năm người dạ yeah. Dạ. yeah. nhà em cũng vậy thôi nhà em thì uh, em trai của em thì làm ở đồng nai còn ừ. có mình em là con gái nhà với ba mẹ thôi ừ yeah. Dạ. vậy thì đứa nào phải về nhà đứa nào <laughs> chấp nhận làm rể được không dạ được đó rồi dễ xong rồi đó anh nhìn em có như thế nào em, em có... cũng dễ thương dạ cũng... em cảm ơn anh nghe giọng nói em cũng rất thích dạ, <laughs> dạ. <laughs> rồi rồi bà, em sao không hỏi đi rồi em thấy anh làm sao tự nhiên em bối rối của chị hỏi đi hỏi đi, à, đi. em thấy anh có đúng tiêu chuẩn của em không anh thì nhìn cũng khá điển trai dạ hoạt bát vui vẻ à, chắc có lẽ là anh đang run đúng không ạ à? anh Quá cũng run dạ. <laughs> người con trai mà mạnh dạng lên chứ <laughs> không tính anh cũng hơi chút nhát một tí anh dạ. thì sống nội tâm nhiều hơn dạ có nhiều lúc anh bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài nhiều quá không biết em Dạ, thấy thế nào à? sống nội tâm thì cũng không có tốt lắm anh cứ bộc lộ ra hết đi cái anh nghĩ cái được anh nghĩ được cái anh nghĩ mình được cái gì á thì anh cứ nói ra hết anh cứ trải lòng ra nói ra hết anh thích đi du lịch với lại chăm sóc chó mèo vậy hả dạ trẻ dạ. con nữa anh trẻ con anh cũng thích ví dụ như là ở xa vậy thì theo anh là mình gặp nhau á là bao nhiêu lần trong một tháng có thể hai lần dạ. dạ anh có thể sắp xếp được anh hai ba lần khó nha thứ bảy nhân ừ. chủ anh có thể sắp xếp đi vào cho nó được <laughs> dạ hai lần thôi vâng. dạ. đi ngày về ngày gặp nhau ý em leo xe dạ. về trời ơi vậy luôn á để bạn gái ngồi đó mình bước tới nhẹ nhàng nắm tay bạn gái trêu mến nhìn thẳng vô đôi mắt ấy và nói một ừ. câu gì đó tận đáy lòng của mình nắm tay em được không dạ được nắm hai tay luôn nắm hai tay nhìn thẳng mắt cô ấy ừ. đưa cái tay kia ra đi em gái đó nắm chặt nhìn thẳng đôi mắt <laughs> hôm nay thì anh đến đây với tấm chân tình của mình anh thật sự nghiêm túc trong mối quan hệ anh và em có thể trao nhau một cơ hội để có thể tìm hiểu và tiến xa hơn trong dạ. dạ em cảm ơn những gì đã nói với em dạ rồi về vị trí hai đứa nhìn thẳng ra phía trước nhắm mắt lại đây là việc hệ trọng chúng ta bấm nút là chúng ta trao duyên cho nhau chuẩn bị sau 3 tiếng đếm một 2 3 Hết thời gian Em gái không bấm Em suy nghĩ điều gì à, em gái? Em xin lỗi anh ha Em nếu như em bấm thì em không làm được trách nhiệm của em thì em có lỗi với anh Sau chương trình này à, em và anh có thể làm bạn Và mình chia sẻ với nhau trong cuộc sống Anh thấy em trai là bây giờ mình phải cố gắng nếu mình thuyết phục hơn nữa mình năng động hơn nữa mình chia sẻ nhiều hơn nữa chủ động hơn chút xíu nữa thì chắc chắn ta sẽ giành được trái tim mà mình đang đi tìm